cái đĩa này vậy nên là khi mà mình ờ, vào chơi thì mình phải đem được cả đĩa và bộ hột vào nha các bác nhá ở đây thì em đã đánh dấu sẵn chiều âm và chiều dương rồi bằng hai cái bông hoa này vậy nên là khi nào mà đi chơi các bác lắc rất là dễ nhận biết luôn chứ nó không phải như đĩa trắng là nó trắng tinh luôn là mình sẽ bơ vơ là không biết như nào và lúc lắc là mình có thể sẽ bị loạn và sau đây thì ờ, em xin phép được test thử một vài chén để cho các bác cảm nhận được cùng em về cái độ chính xác của cái đĩa âm dương hai chiều này cái đĩa tài xỉu hai chiều này đây em lóc một vài chén nhé các bác nhé chiều này nó là tài này em lắc uh, à, 10 chén đi 5 tài 5 xỉu đi nha các bác nhá hai tài này ba tài này 4 tài này 5 tài này 5 tài rồi đúng không bây giờ mình chuyển sang xỉu nhé các bác nhé một xỉu này hai xỉu này ba xỉu này bốn xỉu này năm xỉu này được chưa ạ năm tài năm xỉu và độ chính xác của nó là như nào các bác độ chính xác của nó phải là 100% không ạ khi mà xem video ấy thì các bác có thể nhiều bác vẫn là không tin tưởng thì các bác có thể một là các bạn Zalo với em nên em sẽ test qua Zalo cho các bác trực tiếp hoặc hai là các bác có thể lên cơ sở em cơ sở em ở bến xe miền Tây bác nào mà sở hữu cái, cái đĩa tài xỉu âm dương hai chiều này thì em đảm bảo các bác đi chơi tài xỉu đi lắc tài xỉu đi đánh tài xỉu bịp các bác sẽ luôn luôn giành chiến thắng và ngoài tài xỉu ra thì bên em còn có rất nhiều những cái sản phẩm như là bầu cua sóc đĩa máy đánh bài ví đổi bài và hay game trên điện thoại khi xem video các bác nhớ ấn nút đăng ký kênh like và chia sẻ giúp em đăng ký kênh là để giúp cho các bác biết được những cái sản phẩm mới nhất mà bên em đăng tải lên hoặc là các bác sẽ theo dõi kênh và sẽ chọn lựa ra cho mình những cái sản phẩm phù hợp để sở hữu mua về chơi ở sòng sới của mình một cách an toàn mà lại đạt hiệu quả video của em đến đây là hết hẹn gặp lại các bác ở những video sau